Hello, everybody. Hi. Hi, guys. Hi, everybody. Have you guys had dinner or have dinner? Yes. Ah, good job. Good job. Hello, guys. Hello, Hello, teacher. Hi, guys. Hello. Hello, teacher. Yes. Hello, great to see you guys today. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi, guys. Hello, yes, hello, everybody. Hello, everybody. Ah, you have to say Miss, not Mr. Okay, Had. If it is Mr., I will be a boy. I am a gentleman. Ah, you are eating? Okay. Hi, yeah, just like Tom, you have to say Mr. Okay, ha. If you say Mr, it means I'm a man. Mm. Ủa, oh, chị được cô giáo nhắn tin con hai lần. Yeah, good job. Con, con nhắn tin chào cô giáo. Cô là ừ, chào con. Chào hai. Hello. Yes. Chào chào. What are you eating? What are you eating? What are you eating, Joe? You eating rice? You are eating rice? Yes, đang yeah, today we're gonna play a game. À yeah. nếu mà bạn mọi người muốn cô không không không khóa chat thì các bạn phải không được nhắn nhắn bậy, đúng không? Các bạn không được spam nè, không được nhắn bậy thì cô mới không khóa chat được. Yeah, I know. Today we're gonna play the game. Have you guys seen my screen? Các bạn nhìn thấy màn hình của cô chưa? Can you guys see the screen? Yes. Oh yeah, yes. good job. So you guys remember this is the game, right? Nhưng mà yeah. mọi người đợi một xíu. So this is the first game. This is the second game. Mm, today we're gonna play about adverbs of frequency. There will be 20 questions, but just wait a little bit more, okay? Wait for your friends to join in. Okay, let me say something right now. Hello, Miss. Yeah, hi guys. Hello, everybody. Okay, so this morning I just catch a cold. Yeah, I just catch the cold this morning. So my voice maybe sound a little bit weird uh -huh. maybe you guys gonna find it's really hard to listen to me có thể là các bạn sẽ thấy cô giọng cô nghe hơi khó một xíu tại vì cô đang bị cảm lạnh cho nên là có thể các bạn sẽ thấy uh, giọng cô nói hơi khó nghe một xíu nhưng mà cô sẽ nói slowly okay I will try to speak slowly okay I am uh, I am fine. Thank you so much. And you guys know that in our class, there are two super kids, right? The Moonlight, I think you guys know who, right? Congratulations to Zhang and Dang. Wow, you guys are the super kid in the super kid Moonlight. Congratulations. Do you know what is your price, Zhang? What is your price? Do you know? Real uh, cash, uh, right? How many money do you know? You have you how much money? You know that you have money, right? Yeah, five millions. You guys know five millions. What are you gonna do with five millions, eh? What are you going to do? And your brother too. What will he do with well, how many how much money for your brother? He has five hundred thousand, right? Five hundred thousand. Yes. Yes. Yeah. I don't know what he's going to do with that. Mm, do you know what you're gonna do with that money? You're gonna give it to your mom. You're gonna give the money to your mom first, right? Yes, I want to give it to my mom and dad. Mm -hmm. Gonna give the money to your mom, your dad. What about you, Dan? What about you? What are you going to do with the money? Mm, I'm very surprised. I save it. Ah, you save it. Okay, you save it. Mm, put in the, the piggy. Do you have the piggy? Yes, I have. Mm, how much money? How much money in that piggy? I don't know. Yeah, you haven't count, right? You haven't count. You only put the money inside. Mm, yeah, I think you will have a lot of money, right? With 500,000, right? 500,000 Việt Nam đồng, you will have a lot in that piggy. Congratulations, you, both of you. Well done. Good job. I really like both videos. À, cô xem hai video, video nào cô cũng rất là thích nữa. Video cổ Đăng cũng vậy. hmm, you, you film in the garden. Wow, very beautiful, I have to say. Congratulations to you all. Congratulations to, yeah, chúc mừng các bạn, đúng rồi, congratulations. You can say congratulations ah, when you want to congrat someone. Just like teacher Guang, you can say congratulations mm, in English. That is how you say congrat to someone in English. Okay, guys? Well done, Dang and Zhang. Mm. So I think we can start our game today, right? You guys have played this game before. Ah, you guys have you guys have played this game before. So I know I think that you guys know how to play it, right? So now we're gonna play this one. I actually already have. Now I will have to send the link in the chat box. And remember, only 60 players can play. There will be 60 players can play. So try to be fast, okay? Try to be fast. Uh ừ -huh. Các bạn nhớ là mình phải mình phải thao tác ở nhanh. Có thể là lớp của mình ví dụ for example our class has 65, right? 65 people. But there will be only 60 people can play the game. Ah, and how can you guys name yourself? You guys can name your real name, okay? Your real name and your class các bạn nhớ là ở đây cô muốn mọi người đặt tên của mình và lớp của mình nha ok và các bạn nhớ là chỉ vào một link thôi các bạn chỉ cần bấm một lần một lần là được rồi không cần phải bấm hai lần đâu các con bấm vào đúng một cái link đấy là được không cần phải bấm hai lần uh -huh. today we're gonna play a different game mode okay have you guys seen the screen have you guys seen the screen bây giờ cô sẽ cho các bạn cái link nha okay I copy the link look I copy the link okay I put in the in the chat box. You guys don't have to fill in the ID, but if you guys need to, to write down the ID, here's the ID. Okay. Như vậy là cái link này thật chất là các bạn cũng không cần bấm ID đâu. Nhưng mà nếu mà bạn nào bấm vào mà nó lại yêu cầu ID thì các bạn cứ bấm cái mà cô vừa gửi đó. Double two oh nine double seven. Ah, đây. one player already. Very fast. Good job, guys. Good job. Good job, Quân and Hạnh. Yes, good job. Uh -huh. Nếu mà các bạn sợ bị trùng tên thì các bạn có thể đặt tên mình giống như là Đăng ngân băng này, à, ờ, minh quân này đặt tên mình hai đặt tên của mình hoặc là họ và tên cũng được. À, ví dụ như Tường Vi cũng được. Tường Vi, yes, good job. Very fast. You guys are very fast today. Good job guys. Okay. Wait, guys, I will share my screen again. Okay, I'll share my screen again. Do you see my screen? Duy, anh Duy, do you see my screen? Duy có nhìn thấy screen của cô không? What about you, Giang? Do you see my screen? Con nhìn thấy màn hình của cô không, Giang? Go vừa share share Go vừa share lên rồi đó mm, okay 27 29 already very fast good job guys well done okay let's wait for your friends okay i will say one more time just need what you need to do just need to press just need to click in click on the the link You guys just need to click on the link right here. One more time, click on the link. And if it's required uh, an ID, you guys gotta put this one in the box, okay? Thực ra thì cái link này là đã có bao gồm ID rồi nên các bạn thực ra không cần bấm ID đâu nhưng mà nếu lỡ nó có yêu cầu thì các bạn cứ bấm cái ID mà cô gửi vào á là được ra à, không có gì hết và thực ra các bạn cũng thấy là lần trước mình chơi nếu mà mạng của bạn nào mà bị yếu quá thì mình khi mà vào trò chơi thì cũng hơi khó chơi đúng không What's wrong, Zhang? Do you want to ask anything? Yes, Zhang, what's wrong? What's wrong? Ê, có mấy cái báo hả? Ừ, nó không có, không có thật trên này, trên ID này. Really? What's wrong? Có nghĩa là con bấm vào cái link rồi nó không hiện ra hả? Đâu cô bà cô bây giờ cô bấm thử giống Giang, cô bấm thử đi. Bây giờ cô cũng bấm vào cái này. Cô đã copy cái link rồi nè, bây giờ cô bấm thử nha. Ừ, để coi cô có bị giống Giang không? ừ. các bạn chỉ cần copy cái link vào trong cái web đúng không rồi nó sẽ hiện ra ừ. cô vào được nè Giang what's wrong I can I can enter my nickname I can enter my nickname right here Giang thử bấm lại cái link một lần nữa nha con thử bấm lại ở đây cô làm được nè cô cũng bấm vào rồi nó sẽ hiện ra cái phần enter nickname liền luôn nhưng mà nó không ra được cô what's wrong I don't know what's wrong ừ, nếu mà nó không ra được thì bây giờ uh, Giang thử thao tác thế này cho cô con bấm vào cái link này là cái link trò chơi thôi con search cái này ở trên cái um, cái Google của mình rồi mình bấm mình bấm thử cho cô xem nha đây đây con bấm vào cái cái link này à, con con search cái trò chơi này đi bookget.com á ha con search thử rồi mình sẽ bấm bấm gọi là mình bấm thủ công luôn đó ừ, con bấm thủ công bấm ID vào thử xem nếu mà bạn nào cũng bị giống như Giang là không bấm được cái cái link á, nó hiện ra là không có thì tụi con cũng bấm vào cái cái web thứ hai mà cô gửi đó nó chỉ là bluecat.com à, ờ, sạc play thôi thì tụi con chỉ cần bấm như vậy thôi sau đấy thì tụi con sẽ phải tự bấm ID vào à, tụi con sẽ tự bấm ID vào you can look like ừ, ví dụ mình search ở trên web nè bookcat bookcat nó sẽ có cái play bucket đúng không play bucket thì mình bấm vào play nè mình bấm vào cái play à thì nó sẽ hiện ra ID thì tụi con sẽ search cái ID mà cô vừa gửi vào à tụi con sẽ bấm cái ID mà cô vừa gửi vào đây cô copy lại cái ID này đấy rồi cô copy vào đây đấy là cô sẽ ra được đó đã gian làm được chưa can you do it what's wrong what's wrong con thử tắt web hoặc là con làm uh, tắt web rồi mình vào cái web đó lại thử xem sao tắt luôn cái cái ví dụ con lên lên bằng web á con tắt cái web đấy rồi con mở lại thử nãy giờ cô làm thủ công là cô làm được nè nên Giang thêm xem lại thử nha có thể là do mạng của mình đó Forty-four players already. Let's wait for a little bit. There are sixty five people in our room, right? Where are you guys? Where are the other people? Tell me in the chat box what's wrong. Tell me in the chat box what's wrong. Còn bạn nào gặp vấn đề nào giống như hồi nãy giờ cô làm là giống như Giang là Giang không vào được cái cái link cô gửi đúng không? Thì cô à, đã kêu Giang là phải làm thủ công đó. Thì bạn nào cũng gặp vấn đề giống như Giang thì các bạn cũng làm thủ công như vậy nha. À, ví dụ như Minh Châu có vấn đề đúng không? What's wrong Minh Châu? What's wrong? Do you have any problem? Cô ơi, cái yes. Ờ, ID thì nó như thế nào cô con nhập con không có được ừ, con con bây giờ con nhập tay á, thì có thể là nó sai con nhập này bây giờ cô đọc con nhập này 220977 con nhập được chưa con thử con vào ba máy hả các bạn chỉ vào một máy thôi nha mọi người con vào một cái thôi ok à, mình con chưa start ba máy thôi ừ, cô đang nói các bạn khác các bạn uh, ờ, các bạn nói đó bây giờ cô gửi link lại nha bây giờ các bạn cứ làm thêm cái link ở đây có rất nhiều bạn đã làm được nè bây giờ các bạn cô phải khóa chat để cô gửi cái link cái bước tiếp theo là mình chưa chơi mà mọi người mình vẫn chưa chơi nha à, ở đây là tụi con chỉ mới vào cái phòng đợi thôi cô chưa bắt đầu chơi chơi nha mọi người bạn nào mà nãy giờ tưởng là mình chưa mình đang chơi ấy, thì thật ra mình chưa chơi nha các bạn à, đây cô đây các bạn nhìn nè có cái link ở trong cái chat box các bạn chỉ việc bấm vào cái link bây giờ cô làm thử cho mọi người xem luôn bây giờ cô copy cái link này nè cô copy cái link thì cô bấm ví dụ ở đây là cái web cô đang xài đúng không thì cô bấm cô dán và truy cập cái link thì cái link cô vừa gửi là thực ra không cần bấm ID gì hết đấy các con thấy không nó tự có sẵn ID cô chỉ cần làm gì enter nickname bây giờ cô enter thử cô enter thử nè đây các bạn thấy nha cô enter thử nè cô ơi con không có vào được. Ừ, có thể là do mạng của mình đó tại vì ở đây là cô đã thấy là mọi người đã vào được rồi đó cho xem lại thử cái mạng của con như thế nào đấy ở đây là các bạn full rồi nè các bạn gần full rồi nè à như vậy là một người chỉ được chỉ được uh, xài một cái avatar thôi một, thì ở đây các bạn sẽ wait waiting for the host có nghĩa là các bạn phải đợi cô bắt đầu game đó các bạn phải đợi cô bắt đầu trò chơi à guys have to wait okay mình đấy các bạn thấy là rất đơn giản chỉ cần bấm vào cái link các bạn chỉ cần bấm vào cái link là được rồi đó 51 players 51 players còn bạn nào có vấn đề gì ví dụ Thảo con có vấn đề đúng không what's wrong with you con có lúc mà con nhập đúng ID thì nó bảo là không tìm được ID với cả ID nó không đúng ạ Ừ, nói vậy thì cô cũng không biết làm sao luôn bởi vì cái ID là nó như vậy thì con chỉ cần nhập vào y chang là được rồi đó ví dụ hồi nãy cô có làm cho Thảo xem đó nên vậy nên cô sợ là không biết là do mạng hay là vấn đề gì nữa bây giờ cô xóa tên cô đi bây giờ ở đây nè bây giờ cô hướng dẫn lại là hồi nãy là đây đây đây đây là cái mà đây nè ví dụ đây là mình vào cái kết bình thường đi à ví dụ mình đang vào một cái kết bình thường đi nha các bạn cần phải bấm id đi thì các bạn bấm y chang như hồi nãy cô cô nhắn vào trong cái group có thể là mọi người chưa để ý đúng không thì cô nhắn lại một cái nữa nè đây ở đây các con nhìn thấy nha hai hai không chín bảy à, 220977 bạn nào cần phải bấm ID thì bấm như thế này cho cô 220977 bấm sát vào không cách ra gì hết à, mình cứ bấm y chang như vậy cho cô 220977 ừ, cô xem thử xem đấy là nó vào được ngay thì tụi con chỉ cần enter nickname vào có nickname rồi thì mình sẽ đợi một xíu mình đợi waiting for the host các bạn sẽ thấy cái dòng waiting for the host đúng không có nghĩa là mình phải đợi cô vẫn chưa bắt đầu trò chơi à, I haven't started the game yet. I haven't started the game. 53 players already. Bây giờ cô đang đợi cho các bạn nào mà đang gặp trục trặc gì thì các bạn vào thử một xíu nữa. Các bạn đợi một xíu nữa nha. Wait for about three more minutes. Okay, guys, three more minutes. Then we're gonna start the game today. Ừ, 3 phút nữa thì mình sẽ bắt đầu trò chơi nha. Bạn nào mà vẫn chưa vào được thì các bạn vào thử lại cho cô nha. Hoặc là tụi con xem lại cái mạng của mình. Có thể là do cái mạng của mình nữa đó. Ví dụ như lâu lâu các bạn thấy cô cũng hay bị lắc mạng đúng không? À, có thể là do mạng của mình hôm nay có vấn đề. Cho nên là nó sẽ có nhiều bạn nhiều khi vẫn vào được game nhưng mà hồi nữa các bạn chơi không được đúng không? Hồi lần trước cũng vậy. Có nhiều bạn là vào được game rồi nhưng mà lúc chơi thì lại không chơi được. À, do là cái mạng của mình lắc đó Let's wait for three more minutes. Bạn nào lại vào được rồi thì tụi con đợi các bạn mình một xíu nha. Bạn nào vào được rồi thì tụi con đợi bạn mình một xíu. Ví dụ Hải Minh này con đang có tới hai nick lượng nên cô xóa bớt một nick nha. Bởi vì mình chỉ cần một nick để chơi thôi. Uhm, Hải Minh, are you here? It is human, có phải đây là của con không? Minh cô vừa mở mở mic cho Hải Minh nè Hải Minh nói cho cô biết là Hải Minh dùng cái nick nào nè hình như Hải Minh vừa ao một nick rồi đúng không uh ừ -huh. các bạn dùng một nick thôi nhé mình dùng chỉ cần một nick là được rồi ok một nick là được rồi nha mọi người What about you Giang? What about you? Ở đây cô thấy các bạn giống nhau quá nè. Đây là Giang nào? Đây là Giang nào? Bây giờ mình xài nick nào thì mình sẽ dùng một cái thôi nha mọi người. Ở đây cô thấy có nick giống nhau nè. Các bạn rất là nhiều bạn Giang ở đây. À, Hoàng Giang có cái nào của con không? có cái nào là của hoàng giang không uhm, vậy đây là bạn giang nào nhỉ nếu mà cô thấy giống nhau thì cô sẽ xóa một cái nhá à, ờ, hương giang hương giao yes something there's is there any problem giang ờ, ừ. thì nay con vào năm lần nó cứ bị thoát dài ạ à có thể thế đây có phải là nick của giang không vâng con vào năm lần xong rồi nó cứ thoát ra xong rồi lại mất nick rồi à như vậy thì bây giờ cô xóa lại hết năm cái này bây giờ giang thử vào lại cho cô nha năm cái này là của Giang hết đúng vâng. không? Vâng ạ. Ok, bây giờ Giang làm lại theo các bước là hồi nãy con vẫn bấm cái link được đúng không? Bây giờ Giang thử lại cho cô xem này. Con bấm vào cái link. Con kiếm lại cái link, con thấy cái link rồi. Đấy, cái link cô vẫn còn. Ừ, rồi con bấm vào thử xem. Con bấm vào rồi. Ok. Rồi Giang thử coi có enter được chưa? Enter nickname. Ừ, mình enter nickname thử cho cô xem à, như vậy có nhiều bạn sẽ gặp trường hợp là mình vào rồi nhưng mà mình bị out mình bị văng ra đúng không à, cô nghĩ là do mạng của mình đó có thể là do mạng của mình đó ơ ừ, cô ơi con cho con nào con vào được chưa yes con vào rồi nhưng con không có hình nào à không có Ủa, mình không, không có hình thì có sao không ta cô xóa hết nick của Giang rồi đó cô xóa hết nick của Giang rồi đó Ôi, nếu mình không có hình thì sao ta cô cũng đang thắc mắc là nếu mà mình không có hình thì sao hình như nếu không có hình thì con cũng không cần đúng không ta ví dụ các bạn ở đây là các bạn có màu nè thì có phải là do các bạn không chọn được hình đúng không hình như là mình không chọn được hình là nó sẽ cho mình cái màu đúng không Giang màu đỏ màu đỏ à đúng rồi ok như vậy là mình có có thể là do cái cái cái này nó không đủ hình cho mình à có nghĩa là nó chỉ có vài hình thôi cho nên là bạn nào vào sớm thì bạn được chọn hình à còn mình không vào được thì mình sẽ phải có lấy cái màu ừ, không sao hết ok good job giang như vậy là giang vào được là ok rồi đó ok how many players 56 56 à, cô gửi link ở trên rồi đó mi con nhìn lên trên kìa con có thấy cái link cô gửi không ngay phía trên mi chúc mi nhắn cho cô là cô đã gửi cái link rồi đó bây giờ cô vẫn gửi link lại cho mi một lần nữa nha One more time, one more time. Guys, last time, last time nha. Lần cuối nha mọi người. One more last time, one last time. Cô gửi cả link lẫn ờ, lẫn cái ID rồi đó. Mọi người cứ bấm vào cho cô. Bấm vào là enter nickname là được rồi. Các bạn cứ đợi. Enter nickname thì là mình chưa chơi. Mình vẫn chưa chơi nha mọi người. Bạn nào mà nhầm là nãy giờ mình chơi rồi. Thực ra là mình chưa chơi nha. Bo bị vào bằng ba nick hả? Như vậy cô xóa bớt nick của Bo nha. Bo, nick của Bo tên gì? con cho cô xem những cái nick của Bon Bon xài nick nào cô Tom như vậy bây giờ Tom bây giờ con xài nick nào để cô xóa bớt nè bây giờ con xài nick nào Bon đang xài nick số mấy Tom 3 Tom 3 con có đang xài không con có đang xài Tom 3 Tom 3 đúng rồi nhưng mà bây giờ à, con cho cô biết là con xài nick nào đi rồi cô xóa bớt cái nick đấy bây giờ cô sẽ xóa bớt Tom ba nick ở đây cô thấy có Tom Tom 3 rồi nè cô vị thấy hai nick thôi thế cô sẽ xóa bớt uh, Tom 3 ok Tom đây à, bây giờ con chỉ cần vào cái Tom là được nha Rồi mình sẽ tắt, bắt đầu rồi nha mọi người. We almost start the game last time. Ok, bạn nào vẫn chưa vào được thì tụi con cố lên vào nha. Hải Minh cũng có hai nick nè, Hải Minh xài xài nick nào? bạn nào mình có thể bật camera được thì mình sẽ bật camera nha à đúng rồi đôi khi sẽ có bạn uh, mình cái hình ao ra ở đây thì các con phải cầm nhập email hả tại vì cô có sẵn email này cho nên là cô cũng không rõ về cái việc là có cần phải nhập email không nếu mà tụi con cần nhập email thì tụi con thử hỏi mẹ xem mẹ có email nào hay không Ừ, thầy nói là không cần nhập email đâu các con à, như vậy là chắc không phải là không cần nhập email đâu kìa mình không cần phải nhập email các con bấm vào link thầy vừa gửi đó các bạn bấm vào link thầy vừa gửi là được rồi đó two more minutes bây giờ cô đếm giờ thật sự nghe mọi người bây giờ cô đếm giờ nè two more minutes ok bây giờ cô bấm thời gian cô bấm giờ luôn nha Ừ, cô đếm đúng 2 phút nữa thì mình sẽ bắt đầu nha để cho các bạn nào hồi nãy giờ là mình đợi là mình có thể được chơi rồi nè. À, we're gonna start the game, okay guys? À đúng rồi các bạn đừng có ấn vào login nha, đúng rồi. À, không phải là login nha. Nếu mà bạn nào vào làm vào bấm vào cái link uh, link thủ công á, có nghĩa là các bạn bấm cái lookup rồi các bạn search ở trên mạng á thì mình chỉ bấm vào cái chữ play lookup á tụi con search là play lookup à, chứ đừng có bấm login nha login là ví dụ như cô nè cô phải login để cô tạo ra cái game cho tụi con thì cô mới phải login à. Ờ. mình đã được 40 giây rồi nha mọi người các bạn cố gắng mình chỉ có bao nhiêu đấy bước thôi à, chúng ta chỉ có vài bước như vậy thôi cho nên là bạn nào mà không vào được thì tụi con xem thử cái mạng của mình nè cái mạng của mình hoặc là tụi con uh, có thể là out cái web đây ra rồi mình mình mở cái web lên lại một lần nữa ừ. chứ ở đây là đa phần các bạn đã vào được rồi nè nick mèo của con là nick nào bo để cô xem lại this one this one is it this one um, bo chỉ có một cái nick đấy thôi đúng không cô thấy hình như có mọi cái time đấy thôi đúng không Ok, 30 more seconds guys. 30 giây nữa là cô bắt đầu game của mình luôn nha. Ok guys, are you ready? Are you ready? À đúng rồi, nếu mà được 60 người là mình sẽ không vào được nữa như cô có nói ban đầu đó. À, game này người ta chỉ cho chơi được 60 người thôi. There are only uh, 60 players can play the game. Okay guys, let's start the game. Okay, let's start the game. You guys get ready, get ready. I'm going to click start right now, guys. I'm going to click start. Ở đây là mình sẽ có 7 minutes to play. Bạn nào có nhiều goal nhất sẽ thắng. À. Ở đây thì các bạn có thể thấy là người ta kêu mình là answer the questions, collect gold, mình thậm chí còn có thể steal from other nữa mình có thể lấy vàng từ người khác nữa ừ. đấy khi là được 100 vàng rồi đó đấy thì ở đây thực ra là cô không có bấm vào chơi nên cô không rõ cái luật ở bên trong nhưng mà cô nghĩ là nó cũng dễ hiểu mà đúng không giống như lần trước vậy những cái power up cô nghĩ cũng đấy Hải đăng just sold 25 gold à đấy thì các bạn uh, chơi rồi các nữa lát nữa đăng chia sẻ cho cô thử nha lát nữa đăng cho cô hỏi về cái cách chơi thử nha swap gold nè ở đây còn được đổi vàng với ai đó nữa nè cô thấy bắt vừa làm nè bây giờ cô cô sẽ mở nhạc cho mọi người chơi nhé wow a lot of gold right here guys Boy is the first place. Wow. Hmm. now just one just swap gold. Wow. Now but is first place. You guys try to swap gold with the, the person with the gun, the most gold, right? Try your best, you guys. Try your best, okay? Hmm, just swap gold with that so you are in the first place Now Wong Pro is the first play with 312 goals. Bullen just swap gold again. Wow. You guys still have four more minutes, okay? Four more minutes. play now, down And mm, now I'm just swap, right? Try your best, everybody. Try your best to answer the questions, okay? Try your best to answer the questions. Swap and you just got the first place. Mm. Mm Two more minutes. Try your best, guys. Two more minutes. time ok các bạn nhớ để ý cái thời gian của mình luôn nha wow ngân we have 25 19,000 oh that's a lot wow now ngân is the first place now ngân is in the first place second, guys. One minute and 30 seconds. ở đây vì vẫn có một vài bạn không chơi được cô nghĩ là không chơi được đúng không cho nên là mình không có gold you guys have a lot of gold, right? Ah, now Dangpong is Dangpong is in the first place. 40 seconds, guy, 40 seconds. 39, 38. Let's see who's gonna be in the top one. Who's gonna be in top one? 25 seconds, guys. 25. Wow, and first place. 20 second, 20 second. Four, three, two, one. Mm, let's see who is the first. congratulations, you have 56,000 gold. Wow, that's a lot of gold. Mm, let's see. Let's me view a little bit. Wow, congratulations, the thing. Ah, I want to ask some, I want to ask the thing. okay, how can you play the game? Okay, thing can you turn on your mic? Can you turn on your mic and tell everybody con chơi như Đúng. thế nào con thử nói các bạn thử xem này ừ, khi mà cô start rồi cái trò chơi. nó hiện ra như thế nào tí yes con chơi thì à, được 6 nghìn vàng hoặc mấy nghìn thôi thì à, có thể đổi được ạ à đổi là được vàng. là mình người ta sẽ hiện ra những cái lựa chọn cho con đổi hay là như thế nào lúc con chọn được cái đổi, đổi à, vàng à con được chọn bạn để mình đổi đúng không yes thì con lấy bạn nhiều nhất à, đúng rồi như vậy khi mà tiếng trả lời là câu hỏi nó sẽ hiện ra rồi con cứ bấm câu trả lời của mình đúng không vâng ạ rồi tí nữa cứ vài câu thì nó cho con swap nó cho con đổi hoặc là cho con uh, lấy của người khác đúng không vâng ạ à, ok good job thank you tiếng wow phút cuối là con swap với bạn nào rồi con được first place đó ngay khúc cuối là tiếng được đổi đúng không ngay khúc cuối là tiếng được đổi luôn cho nên là con lên hạng nhất luôn đúng không yes không ạ tại vì lúc đầu là cô nhớ là gần vài giây cuối cùng thì cô nhớ là cô thấy một bạn nào khác đấy xong rồi vừa kết thúc game là tiếng là first place đó uhm, khúc cuối là tiến là bứt phá và lên first place wow congratulations you are the winner of the game today well done tiến well done à, tiến có nhớ là con tiến có nhớ là con trả lời đúng được bao nhiêu câu không con có trả lời đúng được nhiều không There are 20 questions. Có phải là câu hỏi sẽ được lặp lại đúng không Tiến? Lặp lại. Con thấy ừ. chỉ được lặp lại hai lần thôi ạ. À, đúng rồi, tại vì chỉ có 20, uh, 20 questions, right? Bởi vì có 20 câu mà cô nghĩ là trong vòng 7 ờ, phút. Hình như cô nhớ là game của mình là 7 phút đúng không? Thì cô nghĩ là mấy cái câu nó phải lặp lại. À, mấy cái câu nó phải lặp lại. Chủ yếu là thời gian, đến cái thời gian cuối cùng là điểm của mình là tổng lại là bao nhiêu. Ừ. Như vậy các bạn thấy ở đây, Okay, thank you. Thanks so much. Thank you. Congratulations. Okay. Mm, well done. So there are 61 players, right? And you guys have six, 620 incorrect. À, có tới 620 lần các bạn trả lời không đúng. À, và there are, there are 568 correct. Ừ, như vậy là khoảng một nửa, một nửa đúng không? Ha, một nửa, một nửa. Ok, bởi vì mỗi câu thì cô cho các bạn tầm 10 second, mỗi câu là khoảng 10 giây để các con trả lời à. bây giờ cô thử mời hồi nãy cô thấy để cô xem thử bạn nào không trả lời được câu nào xem thế nào à, ok cô hỏi nhi nhá hình như lần trước nhi cũng chưa chơi được đúng không nhi What's wrong, Nhi? Tell me what's wrong with you in the game. Tell me what's wrong. Dạ. Ừ, trong game thì con con bị gì mà con không trả lời được câu nào à? Con không nó không hiện ra game cho Nhi chơi hả? Không ạ. À. Là do con bị nhầm ạ. À con bị nhầm cái gì con bị nhầm cái gì trả lời nhầm á con bị trả lời nhầm à nhưng mà con có chơi vâng game vâng không ạ. con có con vẫn con... chơi được đúng không vâng ạ ok ok it's okay, Nhi. ok just try to do slowly. You have 10 seconds, right? Just need to do it slowly. Mình cứ có 10 giây đấy, con cứ từ từ mình ráng mình trả lời đúng. ok nhưng mà Nhi chơi được là cô rất là vui rồi đó. Thank you Nhi so much. Um, what about? Còn bạn nào ở đây? Cô mời thử Trúc My nha hình như là các bạn uh, ban trúc mi có không vàng có nghĩa là con bị cướp đúng không hình như cô nhớ ban đầu trúc mi có rất là nhiều gold mà đúng không có phải là con bị cướp đi không yes trúc mi is this you dạ cô ơi cái này đâu phải của con cái của con là hình con nhím mà cô à really à sorry như vậy chắc là trong lớp mình có một bạn trúc nghi nữa đúng không nè Ok, như vậy để cô mời thử một bạn. What about Thủy? Is this you Thu Thủy? Is this you? Is this you? Có phải cái Thủy này là của Thủy không Thủy? Có. À, cái này có phải của con không? Cái này có phải của con không? Con bị à, ở đây các bạn bị left left early. À, có nghĩa là con bị out ra đúng không Thủy? Không ạ, tại vì nhà con mất điện nên nó bị À đúng rồi, như vậy là bị mất điện cho nên là con ở đây người ta có ghi là con left early là con rời đi sớm đó. À như vậy là do mình mất điện nên mình bị rời đi đúng không? Lúc sau là Thủy có vào lại được nữa không? Con có vào lại được nữa không? Con có thử vào lại không? À như vậy con có được chơi không? Can you play the game? Không ạ. Ừ, như vậy là mình phải vào đúng đúng không? Như vậy là do Thủy bị mất mạng. À, không sao hết, lần sau là Thủy sẽ được chơi, không sao hết nha. Ok, good job um, cô thử hỏi một bạn khác ở đây hải đăng hải đăng hải đăng hồi nãy cũng là trong top đúng không cô nhớ hải đăng hồi nãy cũng được top one nè có phải là hải đăng bị cướp đúng không let me ask you cô nhớ cô nhớ là đang có đang có được này đúng không ở đây người ta có để phần trăm mình trả lời đúng nữa nè à is this you đăng is this you where are you this is you right đăng this is you right đây có phải là đăng đúng không Yes. Yeah, so you have uh, 76 correct. Yeah, nhưng mà đang bị cướp đúng không? Đang bị bạn cướp hết yeah. kèm. Um, như vậy you're not very lucky. You're not very lucky today Dan. But it's okay. Uh mm-hmm. -huh. Như vậy là ở đây các bạn không vàng là do các bạn bị cướp cũng nhiều nè. Nó nhiều bạn ở đây có để trạng thái này là left early thì các bạn bị out ra chắc là do mạng của mình đó. Nhưng các bạn bị out ra, các bạn không trả lời được nè. À, như Đăng thì các con thấy là đang trả lời đúng được 28 times. Yes đang trả lời đúng được 28 lần nè đó nhưng mà đang vẫn là zero gold bởi vì bạn bị cướp mất hết vàng rồi ha ở đây là khôi nè ví dụ như khôi là khôi trả lời sai khôi chỉ trả lời đúng được một lần thôi nè trả lời được một lần và sau đấy là một lần sai cho nên nó hiện là zero correct ha, còn những bạn còn lại là có vàng là tụi con vẫn chơi được nè như vậy là cô thấy các bạn vẫn chơi được rất là ổn đúng không uh ừ -huh. you guys, do you like you guys like the game Which one you guys like more, the racing or this one? Okay, right in the chat box, which one you guys like more, this one or the racing? You guys remember the racing? Các bạn còn nhớ cái racing không? Racing là cái um, các bạn là làm gì ta? Các bạn đua đúng không? Sau đấy thì mình được cho một một bạn uh, một bạn mình uh, giống như là power up đó. Các bạn nhớ cái power up không? Yeah, you got second place. The first at, at first you was the, the first place, right? Do you guys want to play it one more time? Guys, want to play one more time? Yes. I think you guys yes, want to play. Yes. Ah, yeah, racing, yeah. Thế thì hôm nay mình racing là hôm trước mình cũng chơi hai lần rồi, đến hôm nay mình chơi cái này hai lần ha. Ok, cho nó đều nhau đúng không? Thì cái này mình cũng chơi hai lần, hôm sau thì cô lại cho một cái game mode nữa bởi vì mình có rất là nhiều game mode khác nhau. À, mỗi ngày mình tìm hiểu một cái game mode thể loại game khác cũng được à, nhưng mà ở đây thì cô nghĩ là mình tìm hiểu mỗi ngày một cái game mode đi hôm sau thì mình sẽ tìm hiểu thêm một cái game mode nữa nha ok bây giờ vẫn có nhiều bạn không có cơ hội chơi ví dụ như thủy nè thủy bị out ra nè à, hay là nhi trả lời bị sai nè thì bây giờ các bạn thử lại một lần nữa bây giờ mình biết cách chơi rồi nè sau khi mình nghe các bạn share mình biết cách cách chơi rồi nè à thì bây giờ mình sẽ cho các bạn chơi lại một lần nữa ví dụ như Giang vẫn chưa được chơi đúng không yes you haven't played the game right à, như vậy mình chơi lại cái game này để cho các bạn nào mình chưa có cơ hội chơi thì mình chơi hôm sau thì các bạn chơi lại một cái game khác ừ, cô vẫn mỗi ngày là cho các bạn chơi một lần một cái mode game khác nhau thì ở đây mình cũng có vài mode này how many cái này classic là bình thường thôi tụi con chỉ trả lời bình thường thôi one two three four five six seven eight nine There are nine game modes. right? hôm nay mình đang chơi cái này là Gold Quest. Okay. Mm -hmm. Now let's try to play the game one more time. À, ở đây 7 phút thì chắc là hơi dài đúng không mọi người? Cô nghĩ là bây giờ mình chơi ít lại một xíu ha. 5 minutes. Maybe 5 maybe 5 minutes only. Ừ. 7 phút thì nó cũng lặp đi lặp lại các câu hỏi nhiều đúng không? Cho nên là bây giờ mình chơi 5 phút thôi ha. The game ends after the set time has passed. Ừ. Ở đây hoặc là có một cái cái một cái nữa là trò chơi sẽ kết thúc nếu mà một bạn đạt được cái mức vàng mà cô đưa ra nhưng mà cô nghĩ là mình chơi theo time đi để cho nó gây cấn một xíu. À. 5 minutes, okay, five minutes, five minutes. Ok, các bạn nhớ lần này là mình biết cách làm rồi đúng không? Các bạn bấm vào link nha, nhớ nha đây cô vẫn allow late joining nè cô vẫn allow cho các bạn vào trễ nè à, nên bạn nào bị out ra tụi con có thể bấm vào cái link lại nếu mà vẫn đủ chỗ đó thì tụi con mà có thể vào được nha Okay guys look 5 minutes and I will host now now guys okay wait nó vẫn chưa hiện ra được cái số ở đây đúng không nhưng mà có cái link rồi ở đây cô có cái link rồi nè Yes, everybody can play the game. Okay, teacher Guang, of course, you can also play the game. Uh ừ -huh. Ở đây nó không có các bạn là sẽ cùng copy lại nha à I will copy à có con file đi sẵn thôi nha mọi người ready one two three okay and who needs an ID here is an ID for you guys or you guys can see in the screen very fast wow super fast super fast you guys are very fast mm, you guys are very fast you guys know how to do it right good job good job everybody let's see. Uh, at the first time, Đức is uh, there. He was in the first place, right? Now let's see. Can you keep your top one? Let's see. Okay, Tiến, can you keep your top one? Very fast, guy. 35 players already. Good job. là nào mà không vào được thì các bạn nhớ bấm vào cái link này cho cô các bạn bấm vào cái link này và các bạn tự nhập ID nha cái link bên dưới nè bấm vào cái link này mình search cái link này ở trên Google cho cô rồi mình bấm cái ID bằng tay à, hai, ok can you can you join the game now Giang Thành Giang have you gone you haven't joined the game yet what's wrong today going last time right lần trước là hôm trước là Giang cũng chơi được mà đúng không không biết hôm nay bị gì mà Giang không vào được con thử hỏi hỏi bố mẹ đổi một cái trình duyệt web khác ví dụ con đang xài Google Chrome hay là con xài Cốc Cốc thì con đổi qua một cái khác con thử đổi qua một cái trình duyệt khác thử xem hoặc là bây giờ Giang lấy điện thoại ra chơi cũng được đó Giang play on your phone play on your phone you can play on the phone okay con vào điện thoại đấy con search cho cô cái này con bấm cái link này hoặc là con tự search luôn con tự search cho cô cái play bucket nè rồi con bấm id luôn nếu mà máy tính mình không vào được thì giang vào thử điện thoại nha à, các bạn nào mà không vào máy tính được thì tụi con vào điện thoại thử nha ok join with your phone mình cầm điện thoại mình chơi còn trên màn hình thì mình cứ để cái màn hình này bình thường thôi các con cứ vào bằng điện thoại thử nha Forty-seven players already. Wow bạn nào mà thấy thắc mắc ở cái phần chọn avatar thì nếu mình không có avatar cũng không sao nha mọi người à, ví dụ như xuân anh nè nó sẽ có cái color nó sẽ có cái color ok, wait for your friends ok, wait for your friends you guys are very fast good job you guys are very fast à, trò này thì wait thực ra thì ngoài việc trả lời đúng thì mình còn phải làm hình như là tụi con phải trả lời đúng tụi con mới được đổi vàng đúng không bây giờ là mình đã biết đáp án rồi nè đúng không các bạn đã biết đáp án rồi nè à, hồi nãy mình trả lời là mình đã biết rồi nè cho nên các bạn cố gắng trả lời nhanh nhanh một xíu để mình cướp vàng có cơ hội mình cướp vàng ở đây các bạn nhớ là sau này thì các bạn đặt tên cho cô ví dụ đặt tên là họ và tên mình nè hoặc là trường giang việt phương cũng được à, để cô phân biệt được các bạn nha ví dụ như giang là ở đây trong lớp mình có hai bạn giang luôn 52 players ví dụ như mai mốt ngân nè cô không biết đây là cùng một nick hay là hai bạn ngân khác nhau à, cho nên các bạn mai mốt là các bạn đặt cho cô là cái gì để ngân ừ, cái gì để ngân à, con đặt đấm phong cũng được họ và tên cũng được như đức tiến cũng được nè ừ, good job well done well done or maybe your english name okay acceptable okay english name okay các bạn đặt tên tiếng anh của mình cũng được luôn làm rất là tốt rồi nè chỉ có ngân là cô không biết là ngân ngân nào ừ. cô không biết là hai bạn ngân or you can have an English name ví dụ như Huy cũng vậy Huy mai mốt con đặt cái gì đấy Huy cũng được ừ cái gì đấy Huy tên của con con đặt tên của con ra để mình tránh bị nhầm tránh bị nhầm tên lẫn tên với bạn khác 55 players already right now is 846 Dan, can you join the game or can you learn the game? Ah, oh, yeah, yeah. Okay, good job. I will wait until 60 players, okay? Cô sẽ đợi đến đúng 60 nha. Lần hai cô thấy các bạn vào rất là dễ đúng không? Các bạn làm được hết rồi nè. Nếu mà bạn nào vẫn gặp trục trặc thì cô nghĩ là chỉ có do mạng của mình thôi Hoặc là các bạn giống như Giang hồi nãy là không vào máy tính được thì có thể là vào điện thoại cũng được đó mọi người Các con cứ vào bằng điện thoại nha Sau này là mình hôm sau mình nhớ này ví dụ máy tính mình vào không được bấm cái link không được thì tụi con search trên điện thoại cho cô lấy cái điện thoại ra mình vào thử à, các bạn có cho thầy vào cùng chơi không nè you guys want teacher Quân to join in yeah Zhang say yes mm -hmm. nod her head yes 58 players already two more two more guys two more ừ, mai mốt các bạn nhớ đặt tên ra cho cô nha 60 players already. Oh, now 59 again. Let's wait for one more minute, two more minutes. Okay, two more. I think it's two more minutes. Ok, cô vừa đếm giờ rồi nha mọi người. Hai phút nữa cô bắt đầu nha. Hình như là 60 players là được rồi nè. Okay, I will start the game now, guys. Oh, have one players. Các bạn chuẩn bị nha, mình chuẩn bị vào rồi. Việt Phương, right, uh, which one do you use? Which one do you use? Ở đây thì Phương có hai nick này đúng không? Con dùng nick nào Phương? Mình chỉ cần xài một nick thôi nhé, Con xài một nick là được rồi đó. Phương, which one do you use? Con dùng nick nào? Phương? Which one? Con dùng cái này, con muốn vậy cô xóa cái này nha Phương. Yes. Cô xóa cái này của Phương nha. Nick tiền con gái con muốn cô xóa cái nào cô xóa cái này nha cô nghe phương nói con gà đúng không như vậy cô xóa cô xóa cái này cô để lại con gà cho phương nha ok One more minutes guys. Ah, we have teacher one Mm, we have teacher one right here. Try to be fast, okay? Try to be fast, guys. Try to steal a lot of gold. Now 30 more seconds, 30 more seconds, guys, 30 more seconds. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, two, one. Start game, guys. Start the game. Answer the question. Select chess and collect gold. Ha, như vậy là các bạn sẽ được chọn cái rương đúng không? Và được lấy lấy gold từ người khác. Mm, most gold after five minutes will win. Như vậy là answer the question. Trả lời câu hỏi này mọi người. À, chọn rương để lấy vàng nè rồi có cơ hội được uh, đổi rương nè đổi hoặc là cướp nè đúng không đổi rương với người khác đấy huy huy được đầu tiên rồi nè You have 5 minutes, okay guys? Ở đây là các câu hỏi nó sẽ được lặp lại đúng không? Bởi vì you only have 20 questions. Cho nên là có thể sẽ có những câu mình lặp đi lặp lại đúng không mọi người? À, các bạn cố gắng trả lời nha. Để cô xem các bạn ở dưới ha A lot of you guys have zero gold. Try your best, try your best. mình cố gắng trả lời đúng nha mọi người các con đừng có chọn đại tụi mình cố gắng trả lời đúng à, trả lời đúng thì như mới được uh, chọn gương rương đúng không mọi người con cố gắng là mình there are 10 seconds for each question right à, ví dụ như nguyên vừa stole nè được stole hoặc là được swap đúng không được stole hoặc là được swap được steal hoặc là được swap nè um, Khánh Nam you are in the first place right now các bạn càng trả lời được nhiều câu hỏi là càng có nhiều vàng ngỏ ra thì càng có cơ hội cho mình cướp vàng hoặc là mình mình swap vàng các bạn đúng không à, ví dụ như tường vi nè tường vi vừa swap một cái tường vi được first place You have three, you still have three minutes and 30 seconds. Ừ, lại coi, bây giờ cô xem thử coi Đức Tiến còn giữ được hạng nhất không nha. Đức Tiến, where are you? You have 50 gold. Try your best thing. Try your best. Okay. Cô thấy số lượng mà các bạn có zero gold bây giờ đang ít nè. Khá là ít rồi nè. À, chắc là các bạn chơi game được rồi đúng không? Ừ, Thủy đã chơi được rồi nè. À, ví dụ như Thủy là đã chơi được rồi nè. Mm, teacher Quân just got stole from Giang. Trường Giang just stole from you, Quân. Teacher Quân. Oh, sorry, I forgot to turn on the music. Wow, Joe, 1,300 gold. A lot of gold. Wow, thing you're in the first place now. Wow. Waman Guang, you're in the first place now with 6,000. Be careful, someone will steal your gold. Wow, now Koi has 5,600. Wow, Thuy, you're in the fifth, the seventh place. Wow. Good progress. Good progress. try your best to answer the questions correct, okay, correctly. Mm -hmm. Nguyên Is this you, Phúc Nguyên? Is this you? You're in the fourth place, right? Ah, Dũng. Mm, Hùng Dũng, you're in the third place. Wow, we have a new Wow, now ngum bang, you're in the first place. Guys, guys, one more 19,000. Wow. A lot of gold, guys. Wow. Change continuously. 30 more seconds, guys. 30 more seconds. Try your best. Try your best. 22, 21. Now, Pue, you're in the fourth place right now. Try your best. Second, guys. Five more seconds. Three, two, one. Mm, who is the first place? Who's on the first place? Wow, Nung. Nung is in the first place. Wow, congratulations, guys. Congratulations. Well done. Good job, guys. Good job. À, sao cô không thấy cái nút view report ta? À, ah, here, here. I can see the button now. I can see the button now. Yes, teacher Guang. Yes, what's wrong? Tại sao lúc mà thầy chơi thì các bạn cứ lấy hết vàng của thầy vậy? <laughs> Can everybody answer his question? Can anybody answer his question? Hồi nãy cô nhớ ai có lấy vàng của teacher Quân cô quên mất rồi. Hồi nãy cô có thấy nhiều lắm. Wow, a lot of correct but also a lot of incorrect. Mm, các bạn phải cố gắng mình trả lời đúng thì mình mới được cơ hội để, để steal vàng đúng không? Mm, good job Ngân. Ngân là bạn nào đâu? Đâu bạn thử ra in the chat box. Ở đây hồi nãy cô nói Ngân nhưng mà cô cũng không biết là bạn Ngân nào. Can you write in the chat box your name please Ngân? Can I talk to you? Can I talk to you? Yeah, what is okay? nhưng mà quân là ở trong ờ, ở con cô thấy là quân ở trong top cũng rất là nhiều liên tục trong top hai lần chơi con đều ở trong top trong top 4 top 5 rất là nhiều cái này là không phải là chỉ là mình cần phải trả lời đúng mà các bạn biết là mình còn phải ờ, mình đây là game mà game ừ, cho nên là mình ờ, mình thực ra là mình đâu có thua đâu ờ, Hương Giang bị out à, nếu mà con bị out là do mạng của mình đó ừ, yeah good job quê ở đây mình được top 10 là rất rất là nhiều đó ừ, quân quân là con hạng nhì đúng rồi chứ cô thấy quân là trong top nhiều lắm à như vậy là còn có cái rương bị trừ tiền nữa đúng không mọi người thấy mọi người thấy không không phải làm chị trả lời đúng đâu mà con phải làm gì các con phải phải phải lucky nữa ha mình phải may mắn nữa mình mới được uh, được trên top đúng không trả lời đúng đâu có nghĩa là tụi con uh, tụi con uh, win đâu à đâu có nghĩa là mình được top one đâu cho nên thật ra ở đây không ai thua hết á ở đây không ai thua hết đó mà chỉ là coi mình có lucky hay không để mình được top one thôi à thanh ngân ok mai mốt ngân đặt tên cho cô là thanh ngân luôn nha để cô biết tên cô dễ kiếm nha hmm, can I talk to you Hello Ngân, Hello. congratulations, congratulations. Wow, như là, là Ngân được hạng nhất nè. Do you like the game? Do you like the game? Ngân, hồi lần trước Ngân có chơi cái racing không? Hồi lần trước là Ngân có chơi cái racing yes. không? À, con thích cái nào hơn? Which one do you like more? Which one? This one or racing? hôm ờ, trước là ừ. ngân có chơi cái racing không con có nhớ cái racing là hình như là cô nhớ là mình được đẩy mình được chọn cái power up đó lần trước um, lớp mình chơi ngân có chơi không did you play the game yes ừ, có thích cái nào hơn this one or that one con thích cái này hay là cái racing hơn I like all ah you like all the games you like all the games con thích tất cả các like game luôn đúng không all Uh, okay, yes, thank you Ngân. Congratulations, well done. You have a lot of gold ừ, Ngân có rất là nhiều vàng đúng không? Cô nhớ là more than 30,000. Cô nhớ là hơn 30.000 vàng luôn. Wow, good job Ngân. Well done. Congratulations. Mm, good job guys. À đúng rồi, đúng rồi, không sao hết mọi người, mình hẹn 48 không sao hết nha. Ừ, không sao hết cái này là do mình may mắn mà đây là game mà đúng không mọi người mm, this is a game it's okay các bạn xem thầy quân nhắn kìa thầy quân giỏi mọi người rồi đó he mad at you guys he's mad bây giờ thì mình cũng không có nhiều thời gian nữa bây giờ cô chỉ muốn thử cho mọi người bây giờ mình sau khi mình chơi xong thì mình phải học đúng không nhưng mà không có nhiều thời gian nữa bây giờ mình thử vài câu thôi nha cô pick đại một câu nè bây giờ câu này uhm, ở đây ở đây các bạn thấy nè my father is never angry my father is never angry à đâu bây giờ cô mời thử một bạn nào giải thích cho cô nghe nào nha um ok phúc nguyên yes bố bố my father, ừ, con đọc cho cô nghe my father is my father is never angry He has a smile on his face. À đúng rồi. My father is never angry là bố như thế nào? Nguyên bố không bao giờ gì. Never là Nguyên biết mà đúng không? Never là không bao giờ, không bao giờ gì Nguyên. Con đưa cô là bố của tôi không bao giờ tức giận ạ. Đúng rồi. À, bố không bao giờ tức giận cho nên là bố always he always has. Ở đây các bạn thấy cô có trường hợp là always has là chưa chia động từ đúng không? ở đây là thì hiện tại đơn tụi con phải chia thì has nó phải được chia thành has bởi vì là he mà chủ ngữ của mình là he mà đúng không thì ở đây mình phải dùng always còn những cái này thì là mình thấy không đúng nè my father sometimes has thì ở đây nó bị trái về cái gì ở đây nó bị sai cái chữ sometimes các con nhìn nha my father is never angry bố của tôi chưa bao giờ tức giận đôi khi ông ấy có một nụ cười trên mặt à, chưa bao giờ tức giận thì làm sao mà đôi khi có mới mới cười đúng không phải là lúc nào cũng cười thì mới là không bao giờ tức giận đúng không mọi người cho nên ở đây sometimes là không phù hợp về cái nghĩa nè đó mình cross cái này đi he always have là chắc chắn cũng không phù hợp bởi vì con chưa chi động từ he have always thì ở đây ở đây là nếu bạn nào mà chưa để cái phần này thì tí nữa à, bữa hôm sau cô sẽ chỉ cho các bạn các bạn là cái adverb à, of frequency nó sẽ phải đứng đứng trước trước động từ thường à, đứng trước động từ thường cho nên đó là lý do vì sao mà các con phải chọn là he always has vừa đúng về nghĩa nè mà vừa đúng về vị trí của adverb nè mà cũng đúng về cái động từ chính là chi thì đúng nè à, thì mình phải chọn cái này cho cô he always has ở đây thì cô chưa có xem thử cái cách mà cô mở cho mọi người xem làm lại thử nên có gì hôm sau mình sẽ sửa cái phần này nha hôm sau thì cô sẽ làm thêm một cái game nữa chắc là về chủ đề khác đi mọi người à chắc là ngày hôm sau là cô cho một cái chủ đề random đi ừ, một cái chủ đề random và sau đấy thì cô sẽ sửa cho các bạn những cái bài này à, bởi vì cô thấy các bạn trả lời sai cũng khá là nhiều nè cho nên là hôm sau mình sửa bài nha thứ hai đó on Monday như vậy thứ hai là tụi mình sẽ sửa bài tập nè sửa cái bài mà tụi con làm nè à, và sau đấy thì mình sẽ chơi thêm một cái game nữa nhưng mà cô sẽ không nói cho các bạn topic nha à, cô sẽ nghĩ ra một cái topic bất kỳ có thể là animals có thể là job có thể là weather có thể là body parts chẳng hạn ha rồi sau đấy thì các bạn sẽ chơi thử nha mình chơi cho vui nha mình sẽ tìm hiểu về một cái game mode khác ok so right now it's 9:02 I think we can stop the game today uh mm-hmm, -huh. I think we can stop our class today so It's great to see you guys today. I would like to say congratulations again to Zhang and Dang. Well done, you guys. I'm very proud about all of you. I'm really proud of all of you here. Good job. Những bạn nào mình không được giải cũng không sao hết. Ở đây cô thấy bài nào cũng rất là hay. Bài nào các bạn cũng chuẩn bị rất là chu đáo. Mm, well done, everybody. Well done. So now say goodbye to your friends, okay? Say goodbye to teacher Quan and then we're gonna stop here, okay? I'll see you back on Monday, okay, everybody? Goodbye, guys. Good night. Go to sleep early. Goodbye, Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye. See on Monday, okay? Goodbye, teacher. Goodbye, Goodbye, teacher. Goodbye. See you guys on Monday teacher. À, ờ, Goodbye everyone. À, Vi nói là thầy quân đừng có buồn kìa. Yeah, it's just a game, right Vi? just a game. Mm. Ừ, Ôi, cô, Em cướp bàn của thầy. Đâu, bạn nào cướp bạn của thầy Goodbye. đâu? Yeah, me. goodbye everybody. Me, who me. me? Your name, your name. Bang. À, Ngân Bang, right? Ah, Ngân Bang. Yes. À, Ngân Bang steal your gold. gold. Cô in ban rồi đấy. Mm. We're gonna play. We're gonna play the game on Monday, okay? And about the homework, I will give you guys later. Để cô xem thử coi làm, cô sẽ cho các bạn bài tập như thế nào nha. Okay? I will send the homework tomorrow. Bye guys. You guys.